vân vân xin mời ngô kiến huy quan trí câu này là thực sự là khó thật <laughs> thời trang nhưng mà thường thì uh, huy để ý á, lúc mà đi diễn tỉnh chung á trong uh, thường là huy và trí ở trong phòng và lúc mà huy thường là sẽ coi phim về hành động hay là cái thứ dành kinh coi nhưng mà đặc biệt là trí thường thích coi kinh về hàn quốc phim hàn quốc năm libertad còn có lẽ là chắc chắc nghĩ là cũng sẽ bị ảnh hưởng thì chắc là thấy đẹp đẹp chắc sẽ bị ảnh hưởng nhất. như vậy phong cách thời trang mà ngô kiến huy cho rằng người bạn của mình quan trí yêu thích là của quốc gia nào dạ hàn quốc hàn quốc kết quả từ quan trí hàn quốc chúc mừng chính xác ghi điểm thưa quý vị chúng tôi xin được tổng kết bạn à, trung hậu đến vòng thi này bạn được 600 điểm và bạn Quang Chí được 900 điểm. Chúc mừng. Rất tiếc phải chia tay bạn Trung Hậu ở đây. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình và chốc lát bạn sẽ trở lại để chào kết. Xin cảm ơn bạn. Chào mừng quý vị các bạn tiếp tục đến với chương trình Tìm bạn tâm giao và vòng thi đặc biệt được mang tên Tâm đầu ý hợp. Trong vòng thi này, chúng ta sẽ có một câu hỏi duy nhất và với 5 đáp án khác nhau. Trong đó có 3 đáp án chính xác. Nếu thí sinh của chúng ta trả lời đúng sẽ ghi được 2.000 điểm, tương đương với 2 triệu đồng. Trong trường hợp không đáp đúng được 3 đáp án, thì mỗi đáp án đúng sẽ được tính là 500 điểm. Khi bước vào nghề, Ngô Kiến Huy có tự tin rằng mình sẽ thành công hay không? Dạ thì à, lúc mà bước vào nghề thì ít nhất từ tự tự tin cái điều mình đang làm thì sẽ mới làm được và sự tự tin đóng một vai trò quan trọng như thế nào? Chúng ta cùng bước vào câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay. Đặc điểm nào của bản thân khiến Ngô Kiến Huy tự tin về mình? A. Ngoại hình B. Sự thân thiện C. Nụ cười D. Sự nhạy bén Và E. Giọng hát 5 giây bắt đầu Và bây giờ xin mời Ngô Kiến Huy và Quang Trí cho xem đáp án. Ngô Kiến Huy đã chọn ba đáp án B. Sự thân thiện C. Nụ cười Và E. giọng hát Còn Quang Trí cũng chọn B, C, E Ô, chúc mừng Hai bạn đã trùng khớp Thật là khớp với nhau bạn đã có số điểm 2.000 điểm. Nhưng chúng tôi cũng xin được mời Ngô Kiến Huy giải thích thêm tại sao không phải là ngoại hình ạ? À? Ngoại hình cũng rất quan trọng đối với người ca sĩ ngày nay. Dạ vâng ạ. Thì ờ, đối với người ca sĩ thì cái ngoại hình uh, nó cũng quan trọng nhưng mà thực sự để làm nên thành công một ca sĩ là về giọng hát và ngoại hình chỉ là giúp ích một phần nhỏ thôi khi mà xuất hiện còn sự thân thiện thì sao bạn quan trí nghĩ thế nào uh, thì uh, bất kỳ ca sĩ nào cũng cần cái sự thân thiện với những khán giả yêu mến mình và không có khoảng cách giữa người hâm người nổi tiếng và người hâm mộ Thưa quý vị, và chính điều này đã giúp cho thí sinh Quang Chí ghi được 2.000 điểm trong vòng thi đặc biệt này. Và như vậy, tổng số điểm của bạn từ vòng thi thứ nhất đến vòng thi thứ hai và vòng thi này tổng cộng là 2.900 điểm. Cũng là tiền thưởng 2 triệu 900 nghìn đồng. Xin được chúc mừng. Xin mời bạn Trung Hậu trở lại sân khấu. Thưa quý vị và các bạn và thông qua chương trình Tìm bạn tâm giao chúng ta thấy hôm nay Ngô Kiến Huy cùng hai người bạn của mình đã chứng minh cho một điều rằng sự thông cảm, hiểu biết với nhau và điều đó đã tạo nên à, sự vững vàng của bạn trong nghề nghiệp và nếu như thiếu đi những người bạn chắc có lẽ những điểm tựa ấy sẽ à, trở nên trong trên và điều này à, chúc các bạn tình bạn ngày càng khăng khít hơn và mỗi người sẽ phát huy được khả năng của mình và thành công hơn nữa. Thưa quý vị, chương trình Tìm bạn tâm giao được phát sóng hàng tuần trên kênh HTV7 lúc 20 giờ. Mời quý vị các bạn nhớ đón xem. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ thuốc Alastan giảm đau nhanh, hiệu quả mạnh đã đồng hành cùng với chương trình. Chúc quý vị một đêm nhiều mộng đẹp. Thân ái chào tạm biệt.